Ý chí nghị lực là gì? Tại sao phải có ý chí nghị lực? Bất cứ ai trước khi chạm đến thành công, chạm đến những mong muốn của bản thân đều phải trải qua rất nhiều thử thách, vấp ngã, thất bại. Muốn thành công thì phải vượt qua nhiều thách thức, phải có ý chí nghị lực. Vậy ý chí nghị lực là gì? Tại sao phải có ý chí nghị lực để thành công trong cuộc sống? Bạn hãy cùng chúng tôi khám phá phần tiếp theo. Nguyễn Bá Học từng nói đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi, e sông. Câu nói đó đã đề cập tới ý chí nghị lực sống của mỗi con người. Chúng ta cùng suy nghĩ một việc đơn giản. Trước khi nhận được một tấm bằng khen về thành tích học tập khá, giỏi cuối năm, các em học sinh đều phải trải một khoảng thời gian học tập chăm chỉ và tất nhiên không tránh khỏi những lần la mắng từ phía giáo viên, bố mẹ, không tránh khỏi những lần bị điểm kém hoặc sự phê bình. Mọi điều đó đều là sự thể hiện của ý chí nghị lực. Vậy ý chí nghị lực là gì? Tại sao phải có ý chí nghị lực? Mình sẽ gửi gắm cụ thể trong bài viết hôm nay đến độc giả. Mời các bạn cùng đọc. Bất cứ ai trước khi chạm đến thành công, chạm đến những mong muốn của bản thân đều phải trải qua rất nhiều thử thách, vấp ngã, thất bại. Và tại sao những con người ấy vượt qua được? Tất cả là nhờ có ý chí nghị lực. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu. 1. Ý chí nghị lực là gì? Ý chí nghị lực là một loại khả năng, khả năng đó là tự chủ, tự xác định mục đích cho từng hành động và hướng đi của bản thân đã vạch ra. Ý chí nghị lực còn được hiểu là hoài bão, là một tư tưởng quyết tâm và sự kiên định. Khi bạn sống có ý chí nghị lực là khi dù có bao nhiêu khó khăn, vất vả, bạn luôn đối diện và tìm hướng giải quyết, khắc phục để vượt qua. Một vài ví dụ như sau. Bạn muốn dậy sớm để tập thể dục, vận động cơ thể trước khi bắt đầu một ngày mới. Bạn lại ngủ muộn và dậy muộn, bạn muốn hoàn thành nốt công việc được giao ngày hôm nay tại cơ quan, bạn lại tìm cách chần chừ và hẹn sang ngày mai. Bạn có suy nghĩ muốn giảm cân, nhưng vì sự ham muốn, bạn thỏa thích ăn uống, bạn lại tiếp tục tăng cân. Chỉ vì bạn nóng giận vô cớ, bạn buông ra những lời nói, hành động làm tổn thương người bạn yêu thương. Ý chí nghị lực là gì? Tại sao phải có ý chí nghị lực? Rất nhiều điều trong cuộc sống mà bạn bỏ qua ý chí nghị lực, bạn phải hiểu được rằng Ý chí nghị lực là một trong những phẩm chất đáng quý của con người. Từ việc cá nhân sinh hoạt nhỏ nhất, bạn không có ý chí, bạn không rèn luyện sự cố gắng, bạn cũng trở thành kẻ thất bại. Ở đây chúng ta sẽ không đề cập đến hoàn cảnh tác động, tất cả đều bắt đầu từ việc bạn suy nghĩ và tư tưởng của bản thân. Một điểm chung của con người, nếu được lựa chọn, ai cũng sẽ lựa chọn cho mình những điều tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Nhưng trên thực tế, từ khi bạn sinh ra, bạn không có quyền lựa chọn bạn sống với hoàn cảnh hay cuộc sống như thế nào. Số phận là có, chuyển hóa số phận là do bạn trải qua, bươn chải, mưu sinh, tự lập và ý chí nghị lực của bạn như thế nào nó sẽ quyết định cuộc đời bạn. Khi bạn không tìm lý do đổ lỗi cho số phận là bạn đã thể hiện được một phần ý chí nghị lực. Ngoài ra ý chí nghị lực còn là dạng năng lượng tinh thần. Nó chính là yếu tố tác động mạnh mẽ tới suy nghĩ cũng như cách làm việc của bạn. Thành công, đích đến chính là kết quả của ý chí nghị lực, và trong sự rèn luyện ý chí nghị lực sống bản thân, bạn cần gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, phát huy những điểm mạnh và khiêm nhường đúng lúc để có được thành tựu trong hoài bão, ước mơ cuộc đời. 2. Tại sao phải có ý chí nghị lực? Trong top 11 tấm gương người khuyết tật tiêu biểu nhất của Việt Nam, tôi ấn tượng hình ảnh của anh Nguyễn Sơn Lâm, người đã viết nên kỳ tích về ý chí nghị lực với câu chuyện. Nguyễn Sơn Lâm, chinh phục Phan Xipang bằng nạn gỗ. Anh quê ở Quảng Ninh, ngay từ khi sinh ra, do ảnh hưởng của chất độc màu da cam để lại sau chiến tranh, anh đã bị dị tật ở hệ xương khiến chân tay mềm yếu, thương con không được như bạn bè. Mẹ của anh đã sưu tầm sách báo, những câu chuyện nói về tấm gương vượt khó vươn lên để kể cho anh nghe, có được nguồn động viên lớn lao từ người mẹ. Nguyễn Sơn Lâm đã từng ngày xua tan mặc cảm tật nguyền. Hết lớp 12, anh thi đổ liền hai trường đại học, Hiện nay, anh là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đào tạo tỏa sáng đồng thời là một diễn giả chuyên nghiệp. Không chỉ như vậy, là một người niềm đam mê ngoại ngữ, anh có thể nói thành thạo ba thứ tiếng Anh, Nhật, Pháp. Đặc biệt với cơ thể chưa đầy 27 kg và cao khoảng 90 cm, vào tháng 10 năm 2011, anh là người đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Fancy Pang, nóc nhà Đông Dương bằng nạn gỗ. Điều đó đã giải thích rằng ý chí nghị lực là gì. Tại sao phải có ý chí nghị lực để vượt qua tất cả trong cuộc sống? Một câu chuyện đời thật từ người khuyết tật, chúng ta dần hiểu rõ hơn tầm quan trọng tại sao phải có ý chí nghị lực trong cuộc sống. Thứ nhất, ý chí nghị lực là gì? Tại sao phải có ý chí nghị lực trong cuộc sống vì điều đó tạo ra bản lĩnh và dũng cảm? Người sống có ý chí nghị lực là người luôn đương đầu với khó khăn, thử thách, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm về cuộc đời chính mình. Những con người như vậy dần tạo ra một bản lĩnh sắt đá để cho dù rơi vào hoàn cảnh như thế nào, họ cũng sẽ vượt qua được. Thứ hai, ý chí nghị lực là gì? Tại sao phải có ý chí nghị lực trong cuộc sống vì điều đó tạo ra sự tự tin? Không có bất kỳ một doanh nhân thành đạt nào, một tỷ phú nào hay một giám đốc nào không có sự tự tin cả. Sự tự tin ấy cũng đã được rèn giũa từ ý chí vươn lên từ những trở ngại gian nan và vất vả, thậm chí là đánh đổi từ mồ hôi nước mắt công sức, thời gian. Thứ ba, ý chí nghị lực là gì? Tại sao phải có ý chí nghị lực trong cuộc sống vì điều đó giúp bạn khắc phục được mọi khó khăn. Nó tràn cho bạn niềm tin và thúc đẩy bạn luôn hướng về phía trước, vững tin vào tương lai. Nick Vu từng nói không có mục tiêu nào quá lớn, không có ước mơ nào quá xa vời. Chị Đặng Thùy Trâm từng nói đời phải trải qua dông tố nhưng không được cúi đầu trước dông tố. Tất cả đều là một thông điệp ý nghĩa về ý chí nghị lực. Cuối cùng, ý chí nghị lực là gì? Tại sao phải có ý chí nghị lực trong cuộc sống vì điều đó sẽ mang lại cho bạn thành công về sau này? Chẳng có một cành hoa hồng nào không có gai, chẳng có một thành công nào là một con đường bằng phẳng. Bạn tự tạo ra và nhận thức rõ ý chí nghị lực cần thiết. Quan trọng như thế nào thì bạn sẽ biết mình làm gì trên con đường sự nghiệp đã chọn. Ông bà xưa ta vẫn bảo ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả nghị lực không tự nhiên mà có. Nghị lực là tài sản lớn nhất và vô giá mà cuộc sống ban tặng cho những người bị cuộc sống lấy đi sự may mắn. Sức mạnh không đến từ thể chất, nó đến từ ý chí bất khuất, Mahatma Gandhi. Qua tổng thể bài viết ý chí nghị lực là gì, tại sao phải có ý chí nghị lực, mình muốn gửi gắm, chia sẻ đến bạn đọc, đặc biệt là tuổi trẻ, các bạn là mầm xanh, tương lai của xã hội. Hãy rèn luyện cho bản thân ý chí nghị lực hàng ngày từ những việc nhỏ nhất. Muốn thành công bạn phải vấp ngã, thất bại và hãy mạnh dạn đứng lên, vượt qua chúng.